tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người nói để nói đúng cái này cũng cái này cũng còn ừ, có bạn kèm cái này bán từ xưa giờ luôn á ừ. ủa mà chân chân hả cái này chân làm gì mà lâu quá chân không qua nhà uy hoàng chơi à trời ơi nhà chân giờ chuyển thì xa lắm mỗi lần qua nhà uy hoàng có tiếng đồng hồ lận hôm nay là mẹ kêu đem đồ qua sẵn tiểu đây mấy bữa luôn á ờ, ờ, đồ đâu mặn đồ với hoàng luôn à mẹ biết không kem này nè từ xưa giờ ba đứa mình ăn á nó cũng vậy à ngon như hồi xưa tới giờ luôn ngày xưa là con thích kem này nhất đúng không có dạ. cái loại này luôn á nhưng dạ. mà giờ ăn không còn thích nữa nó vẫn ngon như xưa thiệt không ừ cho một miếng à đây ăn ra miếng à hả hả ngon ngon ừ, đứng có muốn thử kem của đó à, này ra cắn cái nè con nữa ngủ con nữa trời đất ơi nào rồi đúng rồi ngăn gáy nè không có ngăn gáy không có ngăn gáy một lá một lá hai đồ được một lá hai đồ được một lá hai đồ được cần đúng tóc nè lùm nào con bé nhìn thấy mình kìa ồ ly ly ly ly ly đâu rồi ly ly cha nhà tôi đá vào lá giờ mà ly ly tứng chưa có nói hết chuyện với ly mà ly không có ly lợm vậy đó ly tuấn bạn tuấn hả ờ ờ thì um, ai vậy ừ, quen luôn hả thì là là, là... À... Ê, nè con bé kia hả con nói gì con nói gì con lại ờ từ chờ chờ chút ra lên đây hả con nói gì Ê, con bé kìa hả làm gì vậy sao làm gì vậy ước hết rồi hả ủa cô đuôi cô không nhìn thấy hả ai xịt nước người tôi trời đất ơi chị nói ăn nói bậy bạ nha tôi xịt chịu nào tôi xịt con sâu rồi nha con sâu trên cây nè đó bò bò đấu dễn vậy xịt cho nó ê tôi không biết cô xịt con sâu nào nhưng mà chúng còn nhịn nhện nha ừ. con này không có hiền đâu nghe chưa vậy hả tôi thấy cái muộn kiếm chuyện với tôi lắm đúng không gì mắc mớ vậy ra kiếm chuyện với chị ê nghĩ con này hiền hả trời hả, ơi hiền quá không ủa rồi, rồi chị làm gì tôi Trời ơi, cái gì là ai vậy? Trời, gì? Chị muốn gì? Chị muốn gì? làm gì? Trang, Trang với Lì sao vậy? Sao vậy? Mà, mà sao mà Trang ướt nhẹp ướt nhem vậy? Con đó nó hỏi con đó kìa Gì? Mơ con miếng nước mà sốt sắng quá hả? Lo quá hả? Mà Lì làm cái gì kỳ vậy? Tự Trang xịt nước ướt nhẹp người ta vậy? Rồi sao? Rồi sao vậy? Xin lỗi người ta chưa? Mắc mới gì ta xin lỗi? Xin lỗi gì? Lì thiệt tình á Thôi thôi thôi Trang, thôi Trang, thôi Trang không tính tính hiểu tính hiểu lì lì lì cũng tốt tính lắm mà tại chắc có sự cố hay sao đó sự cố gì bỏ đi trên bỏ đi trên không có bỏ gì hết đó bộ tướng không nhìn thấy hả rõ ràng nó cố tình xịt vô mặt dân mà lì em thiệt tình tự nhiên xịt nước người ta làm chi vậy tôi thịt con sâu ai kia bít nhô nhô mới đâm đầu vô làm chi trời đất ơi nói ngang nữa chứ nói ngang gì nghe nè tuấn tự xử nghe chưa bây giờ không muốn nói nhiều nữa nghe chưa tôi vô tôi thay đồ à, à, à. thôi chân chân về đi chân về đi lì thiệt tình á lì gì bỏ bỏ bỏ vào chuyện đó đi lì nha nha mấy bên này không gặp tiếng lì có nhớ tiếng không ừ nhớ không nhớ không nhớ lắm nhớ, nhớ lắm à, à, nhớ, à, lắm, nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm nhớ cái đầu anh á lì sao vậy sao chẳng gì lì lì lì lì không có lì lợm vậy đó lì lì lì lì lì lì thiệt tình luôn đây tâm tư tình cảm của gái khó hiểu không lẽ lâu quá mình không gặp mình không hôn em em giận mình ta đang đo đường nói lại một lần nữa coi đang đo đường rảnh quá giờ lại ra đo đường trời kệ tôi hôm chứ trời... bữa tạt nước tôi là tôi tha cho một lần rồi nha hôm nay bạc làm tôi té nè xương hết tay chân ha ai kêu chị lựa chỗ tôi đang làm việc chị vô nhào vô chi chị la ủa rảnh lắm có chuyện gì làm đang rảnh mà đứng đây này đó gì ê đừng kiếm chuyện tôi nha không hề kiếm chuyện ai kiếm chuyện với ai trước ngang chị muốn gì mắt mới thì chưa nắng ra đâu đường Đâu kệ tôi Mất cái gì lấy cây cọt tôi té Cái gì Ai kêu gì nhào vô cái chỗ người ta đang đo làm chi Nè Minh Tuấn là đai nâu nha Con nhìn nhịn là đai đen ba đẳng nha Rồi sao Đừng có giỡn mặt với tôi nha Giờ muốn gì Muốn gì là muốn gì Tôi muốn quýnh lại đó Trời ơi Quýnh lại hả Ờ tôi Thích chị luôn á Chị quýnh tôi tôi mới quýnh gì hả ừ, ừ. Trời ơi Giờ sao Sao sao Một Một gì Thích phải không Còn sao Hai Còn sao Trời ơi Bé lộn thiệt hả? Gì? Chú lộn thiệt hả? Nè đừng có thách nghe chưa Rồi sao? Coi nè Trời ơi trời ơi Ôi trời Trời Tuấn Cái gì à. vậy? Chị làm gì vậy? Mày làm gì quá định Tuấn của tôi à. Ủa tôi quýnh Tuấn chứ tôi quýnh cô nha Tuấn sao không Tuấn Không sao không sao đâu Để Tuấn có sao không Tuấn Tuấn mà không, Tuấn mà không đỡ là Trân quýnh lì chết luôn á lì Ủa có sao không? Ủa gì vậy? Gì không sao vậy hả? Ủa gì vậy? Tuấn bị gì vậy con? Chứ dạ. tự nhiên bà nội ơi sao vậy sao làm gì dạ. không không không, không sao không chú, dạ, dạ. không sao chú ơi ờ, cái con... này là con quýnh con con lì tự nhiên à. tuấn chen vô dạ. sao tự nhiên mà đánh nhau vậy hả dạ không sao chú ơi tại trân biết võ nhiều còn lì đâu có biết cái gì đâu con mà không đỡ trân quýnh lì chết luôn ở đây á trời ơi tự nhiên đỡ quýnh lì chết ủa mà sao vậy sao tự nhiên mày đỡ còn chi cho con lì vậy con có biết đâu sao hai người cứ cãi lộn quýnh lộn nhau tối ngày nè bên kia kiếm chuyện trước kìa à nó đỡ cho con lì hả à, à trời ơi tao đi kiếm được cái hình ba đứa tụi bay nè khổ ghê à. ra cái lo gì đâu không à. Dạ, nè ba đứa là nhỏ nè thấy không à. công nhận ba đứa tụi bay nhỏ dễ thương gì đâu giờ lớn nhìn ba đứa tụi bay ghét quá à. Đúng sao? Nè, nhỏ này nè, nó là là chị chị họ của thằng Quy Hoàng. Mà Quy Hoàng là bạn thân với thằng này, hiểu dạ, không? Dạ, Hai em mấy ờ, ờ, quên quên. Hỏi vậy. Đó, ba đứa tụi bay nhỏ nè đó dễ thương không dạ, dễ thương à, à, ở quá ủa vậy không phải hai người ờ à, à, bé lì ghen à ơi quỷ ơi ủa đâu đâu đi vậy nha nhà, nhà đâu nhà chú mà nhà đó nhà chú đi làm gì lộn rồi trời ơi sẽ nó té rồi kìa nè là nó nghe nè tôi với ông tuấn á là chi kỷ thôi là bạn thân từ nhỏ lớn sao tới được với nhau được biết không <laughs> em biết mà chịu đâu ăn bậy ăn bạn hay chưa ê này mày phải gu tôi gu đó phải không gu có đó thì được tới luôn đi <laughs> biết rồi kỳ đây đây Ê, <laughs> tình ý chắc luôn nè con lì nó ghen à... mà con giận này lù khù giáp bé lì chạy <laughs> đúng Chú. là dễ sợ oan gia trời là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người